tuyệt vời luôn đẹp quá đây này bán hàng loại một thôi nhé của phân Sinic thưa bà con cam vàng lá nghẹt rễ là một vấn nạn của người à, của các nhà vườn và khiến cho bà con phải đau đầu mất ngủ và thậm chí là các bà con phải xử lý bằng dao bằng dựa để chặt cây để phá bỏ vườn bởi vì khi bà con xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật không hết và các bà con không biết làm cách nào để cứu vãn được vườn cam này thì ngày hôm nay à, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang à, đến à, một cái vườn cam mà à, của nhà ông à, Trần Văn Phóng ở thôn Ngũ Phúc xã Tam Đa huyện Phú Cử tỉnh Hưng Yên và hẳn bà con còn nhớ cái video của chúng tôi làm ngày 13 tháng 15 2022 khi mà Ủy ban Nhân dân xã Tam Đa phối kết hợp với uh, uh, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp à, Tam Đa và à, công ty trách nhiệm hữu hạn à, Sinic Tân Phát để đến làm một cái này. làm video là hướng dẫn bón phân phun phân Sinic để phục hồi được cho cây cam vàng lá. Thì cho đến ngày hôm nay là đã được 25 ngày và ngày hôm nay thì à, chúng tôi cùng với ban giám đốc hợp tác xã và chủ vườn cũng như một số bà con đến đây để ta cùng nhau khảo sát đánh giá về sau 2 năm ngày sử dụng phân bón Sinic Tân Phát để phục hồi cái cái cái, cái diện tích cam vàng lá này thì cam ở đang ở tình trạng nào. Thì sau đây mời bà con chúng tôi chúng ta theo chân tôi vào vườn để xem là cam vàng lá ờ, phục hồi bằng phân Sinic có thành công không nhé. Nào mời các bà con. Vẫn được thu mà cây vẫn đầy lộc à, mầm anh chị đây. Đây, lộc ôm mắm đây đây đây này lộc ra đây này lộc ra này đây là lộc con nó ra ừ và bóng nư đây này quả bóng nư đây đây thế là phun năm ấy là mấy nhỉ thế là phun được 5 lần rồi 5 lần đấy 5 lần mỗi đây phun đây đây đây lần à, tưới vừa cứ một gói lại vừa phun vừa tưới Ừ mỗi lần một gói vừa phun vừa tưới đi. vừa phun vừa tưới mà. Ui cái nào. phun vừa tưới. Nhiều lọc lộc Nhiều lọc ra nhiều. lọc ra ầm luôn. đây này, lọc đây cháu này. lọc đây lộc này không đúng rồi khỏe mà ừ. đâu công nhận mà đấy đấy nhận cây này thế này cây này ra lộc này đây lộc này lộc này đấy lộc này bật đấy mà đấy nó còn đeo quả đấy mà đeo quả kia kìa cái cành kia kìa nếu mà nó không đeo quả thì ừ. À, nó còn à, bật mạnh nữa ừ đúng rồi nếu không đeo quả nó bật ầm ầm luôn đây nhá này cái cành này đây đây cây này không nó không làm gì có lộc bật đây đi ừ đây đi. lộc đây lộc đây cây này Đâu. đấy lộc bật ầm ầm luôn bật đấy. cây kia cũng bật mà ừ. Mà các cậu đeo bao nhiêu cây bao nhiêu quả sóng này liên tục còn Vâng. Nếu như mà tiếp tục xử lý nữa thì vẫn được Vẫn còn nên mạnh nữa Đây Đấy Nọc này, nọc đây này Gọi vâng, Trước cây này là Bây giờ nọc. là nếu mà mình ấy ra qua thì cây, nó cây, cây, cây, cây, cây, cây, thuốc của cô ấy, cái đấy làm cam mạ đẹp Cam mạ đẹp Cây mạ như này này Làm cây, cây, cây, cây, cây cam bé gì đồng chí phóng ra đây phỏng vấn cái xem nào Phải nói là công nhận đây này, à, phỏng vấn, cũng phải phỏng vấn đây này, phải phỏng vấn cái cây cây mình qua trực tiếp cái cái cây này hôm nọ nó đỏ mà hôm nay bây giờ nó xanh quạch này. hôm nay xanh ngắt đấy, lại đây đấy rồi, à, vâng nó xanh nó bật lộc lọc ra lọc cái này lá đẹp này để ra à, đâu lá đẹp đấy đây đúng rồi đấy cây này hôm nọ là đỏ này này đỏ quạch luôn nhưng mà hôm nay mình phun vào 15 ờ, ngày sau là cây nó hồi lại tự ừ. xanh đét đẹp lại Mấy... vâng thưa ông Trần Văn Phóng là à, sau khi mà cái vườn cam à, cam canh này đã bị vàng lá à, và đã được phục hồi bằng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang à, rồi thì sau đây ông cho biết cái nhận xét là bây giờ hiện tại uh, cái ờ, sau gần một tháng trời từ cái hôm mà chúng ta công ty ờ, trách nhiệm hữu hạn Sinic Tân Phát cùng với bên uh, hợp tác xã của thôn của xã Tam Đa Phủ Cừ uh, Hưng Yên đã ứng dụng cái phân bón Sinic làm cái mô hình này để cứu cái cam vàng lá bị vàng lá nghẹt rễ này thì sau khi mà làm xong từ ngày 13 tháng 10 năm 2020 22 mà cho đến ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 năm 2022 sau gần một tháng trời thì cái cam canh của ông như nào? Ông cho biết nhận xét đi ạ. Vâng, báo cáo với bà con là những cái cây ờ, của tôi ở đây là những cái cây này trước khi mà chưa phun cái phân Sinic Bắc Giang ấy thì là lá vàng và quả nó cũng không được đẹp mà có khả năng là hỏng cây thế nhưng mà sau khi mà phun liên tục theo cái sự hướng dẫn của công ty là phun 5 ngày liên tục và dạ. mỗi ngày ông làm quy trình như nào? Mỗi ngày là tôi ờ, phun ờ, vừa phun ờ, vừa phun vừa tưới gốc. Vâng. 5 ngày liên tục thì Một một túi ông pha tỷ lệ nước như nào? túi là pha mới 60 lít nước. Pha mới 60 lít nước Và phun sẽ... cho bao nhiêu cây ạ? Và phun cho 30 mà, mà cây. ông lý ra đây ạ. Và phun vâng. cho 30 cây. Vâng. 30 cây và cái lượng nước thừa thì phun đổ xuống gốc. Vâng. Thì sau một thời gian thì bây giờ tôi thấy là cái cây nó có cái hiện tượng là xanh lên. Cái bắt đầu đâm chồi nảy nọc và hiện tượng quả thì không hạn chế dụng quả mỏng vỏ ra ở đây lộc đây à, có biểu hiện rõ ràng cây là phục hồi lại rất nhanh vâng đây ừ, trước và kia trước lúc mà mình bóng đưa... đẹp quả thì là mã rất là bóng và đẹp đấy lá là xanh ra ừ. đấy, có hiện tượng là cây này là có thể gọi là phục hồi được phục lại được 100% phần trăm vâng. là cái cây này như thế này vâng đấy, là cứ theo là là, là, là, là mình làm trong vòng 5 ngày Vâng. Đấy. Mình bằng 5 5 ngày liên tục. 5 ngày liên tục đấy. Vâng. Và một túi là ông pha với tỷ lệ bao nhiêu lít nước? 60 lít nước. 60 lít nước. phun trên cây ướt vâng. đều trên ờ, cây ướt, và phun ướt đẫm hết ná lại là mình đưa dưới gốc. Vâng. Và mỗi ngày thì mình thực hiện là trong ờ, đây cái cây này là biểu hiện rất là rõ. Vâng. vâng. Đấy, lọc này lấy đây này, bà quan xem này. Đây lọc đây. Đấy. Lọc. Trong lọc vòng uh, có 25 ngày mà lọc có lấy này. 25 ngày đấy. Mà quả là bắt đầu bóng rất bóng nhá, hôm nọ đây nó sần sùi. Vâng. Đấy, là xử lý thuốc vào, phân vào là quả là rất chi là đẹp, bóng đẹp này. Đấy. Vâng. Bóng đẹp đấy. Bóng đẹp và vâng. cây phát triển rất là đây, khỏe. Đây rất nhiều lộc đây. Đấy, lộc ra rất là lộc rất nhiều. Vâng. Trước đây ừ. lúc mà trước khi mà làm cái mô hình này để thì cái cây này như nào? cái cây này là trước lúc, kia trước mà chưa mà dùng phân silic thì chưa cây dùng này phân đấy là cây này có biểu hiện là đang nó có biểu hiện là vàng lá vàng lá và rụng lá và chết vâng đấy có khả năng là chết vâng nhưng mà mình ờ, dùng cái phân này là là là là, là, là rất chi là hiệu quả hay là cây là hồi lại vâng. rất rõ ràng Đấy. Ừ. nảy lọc và quả là rất chi là đây là một việc làm thực tế nhé là thực vâng Đúng. chứ không phải là chúng tôi tự tự vẽ ra hoặc là tự ờ, ấy vâng thưa ông phóng là trước kia mà chưa dùng phân silic thì ông có hy vọng là lấy được cái quả cam này không ạ nếu mà trước kia mà chưa thử nghiệm cái phân này thì chúng tôi thường là ở đây là những cái cây như này là sau này chúng tôi sẽ chặt, chặt bỏ. Chặt bỏ. Chặt bỏ. Chặt bỏ, chặt Chặt bỏ vâng. thôi, chặt bỏ là vâng. để thay thế cái cây khác nhưng mà qua sử dụng cái phân này thì chúng tôi hy vọng là sẽ không phải chặt bỏ cái cây này và sẽ giữ lại được cái cây này để tiếp tục chăm sóc để nó phát triển sang năm. Đây. Đây, lộc lá rất nhiều này. Về mùa khô đây nhá, mà lọc cái này, các bạn cầm này này. Vâng. Mùa này đây, rất là hành khô đấy. Thực tế nó là đây? Đúng rồi. Chứ không phải là mùa nào mình nói mùa nào, nào, nào, nào, nào náo hay gì cả. Đây này. Đúng rồi. Đây quả rất đây đẹp các bạn nhé. Đây mùa khô nhé. Mùa này làm sao mà và có thể phát được lộc nhưng mà mình hôm nay xử đây này. Đây lọc đây, này, lọc rất chi là dài nhé. Hôm lọc này phải 15 ừ. phân. Ừ, lọc đấy, lộc này nghe này. Đây. Đấy. Không, chỗ này phải 15 phân. 15 phân. Cái này nó nó phải lọc này nó phải 15 phân. Cái này là nó phải gần quả cành rất quả rất sai quả này. Đây, rất là sai quả như này. Đây. Cành này cũng thế này. lọc này. Hai ba quả liền mà lọc này. Vừa dưỡng quả vừa dưỡng cây. Đấy, tức là cái phân này là vừa dưỡng quả vừa dưỡng cây. Vâng, đấy. Và hôm nay ngày âm lịch là ngày 15 ngày rằm đấy, vâng. ngày 15 tháng 10 à, vâng. năm 2022. Mong đấy chúng ta thực hiện cái video này là vào ngày 13 tháng 10. Không, 13 tháng 10 ờ, là âm ờ, dương lịch. Hôm nay vâng. là ngày mùng, mùng 8 à, tháng 11. Ờ, gần gần một tháng. Tức là gần một tháng 25 ngày đấy. Không. Kém 25 ngày đấy. Vâng. Đây và ta chuyển sang những cây khác. Vâng. Ông sĩ ở đây. Đây, ta chuyển sang những cây khác nhé. Đây. Cây trên này. Vâng. Đây, những cây cây này hôm nọ. Đây mời ông Lý chúng ta ra đây nhận xét đi ạ. Vâng. Vâng. Ừ, đây. rất là, là là vàng hôm nay đã lại đây. Đây. đây. Lá nó xanh xanh trở lại này. Lá bây giờ nếu nếu mà có màu xanh. Vâng, vâng những cái lá mà xanh. nó đang hơi vàng thì nó xanh trở lại. Và đang có biểu hiện lá xanh à, lấy lọc, trước phát lọc. Đây, vâng. thì nó sẽ đây, xanh thẫm hơn. Đây lọc đây này, đang biểu hiện đang đang phát lộc rất là tốt này. Quả thì bóng nhá. Tức là dưỡng lá. Vâng. Dưỡng lá và dưỡng quả, lá xanh và quả đẹp. Đây, lá xanh trở lại này. Đấy. những cái lá vàng như này là ờ, thưa công là những lá vàng như này sau này nó sẽ rụng mất đi. Vâng. Okay. Đây cái lá những, vàng này Đây đi. có những cái cây bưởi đây hôm nọ là không có một tí lá nào. Vâng. Thế nhưng mà mình uh, phun và tưới gốc là trong vòng uh, ờ, 25 ngày là là, rõ ràng không này. Đây. Đấy, lọc ra là 40 đây. phần. Lọc lọc. Đấy, đây ngọc đây rất chia đẹp những cây này là dạng nhất hết lá này hết lá hả không còn tí lá nào không loại là không còn tí lá nào mà vàng rất chi là vàng ừ. thế nhưng mà trong gọi là 25 ngày mình xử lý là phân ngọc non này những cây này cây mới và tưới phát nào này xanh này xanh trở lại này đẹp cái lộc này cái lộc này là mới ra đây trong vòng đấy, đấy, ờ, khoảng đấy, trên rồi. cả tuyệt vời luôn. Phun cái thuốc đấy. Đây các bạn này, đây tôi đo cái tay tôi nhé Tức là trước đây là cây này là rụng lá mà không không có cái lá nào cơ. Không còn cái lá nào. Đấy, nói chung mà... là không có lá nào. Thế mà bây giờ nhá, trong vòng của hai mươi ra ngày sau rồi. năm ngày, đây nó ra. Lộc ra và lá là cái lá này là xanh đen xì xì đen luôn đèn bóng đèn bóng luôn đèn bóng luôn đấy. không có một tí gọi là biểu hiện là lấm bệnh hay là cái gì cả mà bây giờ đang là mùa thu đang mùa thu rõ ràng là mấy cái cây mùa, mùa, mùa, mùa, mùa, đây những cái cây này nó phát độc có mầm luôn này, này. đây đấy. những cây này đây, cây... đọc đây hôm đấy là mình nằm trong vòng cái đấy có phun đấy vâng, cái đấy phun có phun đấy dạ. đấy cho nên là cái này nó ập vừa cây nó vàng nghe mà đấy đây nó ra ở mầm như này luôn một dạ, quả nó bóng lại dạ, cho nên hôm đấy là là ông phóng có nói là nếu mà để cứu được cây ý, thì thôi chúng tôi chỉ lấy cây không lấy quả thì vặt quả đi nhưng mà tôi bảo là không cứ để lại quả bởi vì là ờ, cái phân này khi mà nó dưỡng lá mà nhất là mình tưới dung gốc vâng. thì nó tốt bộ rễ thì vâng. cái rễ nó không nó cải tạo được bộ rễ nó ra rễ mới thì nó lại hấp thu được dinh dưỡng nó mang lên nuôi nuôi thì vẫn cứu được quả vâng. cho nên là tôi bảo là không nên bỏ quả đi mà vẫn cứ để quả đấy nhưng mà vâng. mình cứ dùng phân xịt mình tưới vào mình cứ dùng vào tưới đây vào. là một cái để thử nghiệm để sau này mình có thể sử dụng uh, dùng cho nó dễ vâng, vâng. à. và đây là một mới là đặc biệt là phun vào những cái cây nó có quả là rất bóng đẹp đấy đây này bà con xem cái chùm cam canh này này vâng. đấy bóng đẹp tuyệt vời luôn đấy ra lọc hết rồi đấy ra lọc hết rồi đấy ra lọc hết rồi đấy chú thiều ơi ờ, giám đốc hợp tác xã của xã đây Anda. các à, lọc cây ra ra rất rất mạnh rồi đây đấy. những cây lọc ra rất mạnh và quả bóng đây đẹp là, các những cây lọc đây, đây là nó ra lọc hết. đây đấy lọc phục ra luôn phục hồi, hồi luôn đấy đấy <clears throat> lọc ra như thế này cơ mà đây còn những cái lọc con nó cũng ừ. ra đấy đang lọc con ra rất nhiều mà quả đây này quả này bóng đẹp này bóng này đấy này quả bóng đẹp chưa cây này em gọi tưởng là vứt đi chứ nhưng mà quả bây giờ nó, này quả được lấy được quả lấy được quả đấy không trời này lọc vâng. như cây tơ luôn đấy đây này lọc ra cây kia thì chắc là khô quá cây đấy là khô quá khô quá là không có nước ừ. nếu mà muốn cứu cây đó thì phải vặt hết quả đi thì mới cứu được. Đây, Cái, này, chú vâng. này, cây lọc những cái này ra ẩm ẩm này. Đấy. Nhảy độc tố bấm đi. mà hôm à, ngày hôm mà mình làm mô hình thì ngày hôm đó là ngày 13 tháng 10 năm 2022 và ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 năm 2022 có nghĩa là cách nhau gần một tháng. tháng ờ, có nghĩa là cách nhau 25 ngày kém, mà kém. cây đã phục hồi được như thế này rồi đấy hôm nay con bỏ 22 năm ngày đấy, đây, ngày đấy. Ờ, quay ngay luôn cái cây đằng sau đây, ừ, cây, cây đằng sau đấy đấy đấy, đấy. tập trung vào đây vâng ta ờ. làm cái mô hình này điểm để cho bà con học tập đây cây này vâng. mày lọc cái này đây, đây lọc đây đây cũng lọc đâu đấy. hôm nay phun xử lý và lọc ra rầm rầm thì vâng đấy. Rất đây nó cũng ra như này hiệu quả vâng. mà mà vẫn vẫn để quả được vẫn để quả được à, vâng thưa ông lý là Ờ, với cái quả đẹp chứ quả vâng. đẹp <laughs> quả đẹp luôn bóng đấy. đẹp bóng đẹp luôn đấy vâng. và sẽ rất ngọt vâng. sẽ đấy, cái chùm này tưởng hôm nọ tưởng là không bao giờ được cứ vứt đi chứ thế mà này hôm nay là bóng đẹp chưa đấy cái chùm này hôm nọ là vàng bọt tưởng vứt đi vàng này. bọt từng vứt đi này đấy. nhưng mà khi vun vân di thì nó xanh quả vun vân di thì tưới là ờ, quả xanh trở lại bóng đẹp này vâng. Vâng. cây phục hồi rất nhanh đấy phục hồi rất nhanh vâng thưa ông lý là với một cái ờ, mô hình thí điểm này mà cái cái cái việc làm này là do Ờ, là được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân xã Tam Đa và đặc biệt là trực tiếp là đồng chí Thiều giám đốc hợp tác xã Tam Đa để ờ, yêu cầu công ty làm cho những cái mô hình này để cho bà con chúng ta học tập thì ông thấy rằng à, trong năm ngày qua mà đã được như này thì ông thấy rằng cái phân bón silic Tân Phát này nó có khả quan không? Nó có thể làm hết được cái vàng lá à, ngặt rễ trên những cái cam đặc biệt là cây giống có múi không ạ? Vâng, thật ra mà nói thì chúng tôi là những người gọi là nông dân làm những cây ờ, có múi rất chi là khó thế nhưng mà tôi sử dụng ờ, phân rất nhiều loại phân rồi vâng. và cũng rất nhiều loại thuốc rồi nhưng vâng. mà đúc kết lại thực ra mà nói là cái phân uh, ờ, Sinic này thực ra thật là hiệu quả đấy vâng. chúng tôi chỉ có làm có 5 lần thôi vâng. đấy, vừa phun vừa tưới vâng. trong vòng 25 ngày mà cây rất chi là khỏe đấy quả là đẹp đấy, vâng. là đấy. rất là tuyệt vời vâng. đấy. À, vâng, ờ, đề nghị ông Thiều ra đây, ông Phóng ra đây à, cho chúng tôi xin ý kiến ạ. À, vâng thưa ông là ừ. trong vòng 25 ờ, ngày đấy, đây này. mình đã phục hồi được cây từ một cái cây mà vàng lá mà mà hôm đấy ông Phóng có nói với tôi là cô ơi cây này chỉ có phun sun phát đờ dao thôi. <laughs> Thế. Dạ, tuyệt vời luôn. <laughs> Và chúng tôi đến đây là <laughs> quả dụng coi như tá lả bùng binh. Ừ. Nhưng mà chỉ qua hai năm ngày sau 5 đợt phục hồi 5 ngày liền liên tục theo như chỉ sự chỉ đạo của công ty thì ờ, bây giờ cây đang ở cái tình trạng như thế này Thì ông có một cái nhận xét gì ạ? Mình hỏi ông giám đốc Vâng Xin mời cho ông ờ, vâng. Thiều cho vâng. đánh giá ừ, nhận xét. Nhận xét rồi. Tôi nhận xét ở đây này, tôi nhận tiền lệ mấy Thiều tôi hôm tưới giờ mới ra còn sao nữa. Đấy. Sau 25 ngày thì ờ, đã nhận xét đấy, là cái cây là đã đã ra bê của cam. Phục hồi được rất là căn bản. Vâng. Có nọc ra nhiều à, quả thì đã mỡ hơn không phải bỏ quả hôm trước thì đầu tiên trước xử lý thì <laughs> cây vàng lá và quả có nguy cơ phải bỏ vâng đây quả thấy bất ngờ đấy không phải bỏ quả không phải bỏ quả mà cây xanh quả. trở lại mà đi ra quả lại đẹp và quả này vẫn được thu chúng tôi khẳng định là quả này vẫn được thu đấy chứ không thể ờ, vâng tiếp tục dùng tiếp ừ, nữa thì chắc vâng bây giờ thì mình cái hướng của công ty là sẽ cho uh, bà con dùng là bây giờ là khoảng một tháng hoặc nửa tháng không gần Đấy, tiếp tục à, để à, cho nó phủ hoàn toàn kéo dài hơn đúng không vâng tức là mình thưa ra ờ, Trước... mùa này là chắc là mùa khô cho nên nó không phục hồi nhanh như ý tưởng như là mong muốn đúng rồi. công ty đúng không đúng rồi nếu mà vào mùa xuân ấy thì nó sẽ thuận lợi hơn thì chắc vâng. cây của sẽ nhanh hơn công ty là cái ờ, cam thì nó, nó phục hồi như này cũng là rất là căn bản Vâng. trên con 8, trên 80 phần trăm rồi vâng. thì ờ, hướng dưới một công ty ờ, sắp tới này sẽ tiếp tục là sẽ xử lý tiếp bằng ờ, phân hay là có phương án nào để cho nó sẽ phục hồi tốt hơn à câu hỏi này rất hay um, tất cả chúng ta kiểm tra đây thì đều công nhận với nhau rằng đã phục hồi được cây cam từ cây cam vàng đá mà sau khi xử lý bằng phân Zinix đã phục hồi được 5 lần rồi đã cho đến nay chúng ta đều đánh giá là nó đã phục hồi được khoảng 80% rồi chỉ còn 20% nữa thôi 80%. thì cái hướng của công ty là thứ nhất là mùa này trong đang mùa hanh khô mùa cây khô lá vàng thì mình muốn để nó triệt để và cho cây nó khỏe hẳn lên thì công ty chỉ đạo là ta sẽ làm thêm khoảng độ 3 lần nữa ba lần nữa ba lần phun nữa mỗi lần cách nhau từ 10 cho đến 20 ngày nếu như uh, có thời gian thì có thể 10 ngày làm một lần không có thời gian thì ta làm 20 ngày một lần ta phun vẫn phun theo tỷ lệ là một túi Sinic 300g pha với 60 lít nước và phun cho 30 cây cam như vừa rồi ta đã thực hiện. Sau 3 lần phun thì chúng tôi khẳng định với bên ban giám đốc là vườn cam này sẽ được khắc phục hoàn toàn và cây sẽ không còn một tình trạng vàng lá nào nữa và sẽ được khắc phục tức là vĩnh viễn vĩnh viễn chứ không phải là không phải là chỉ có khắc phục trong tháng này mà tháng sau lại bị là không được nhé vĩnh viễn Đấy, vĩnh viễn là vĩnh viễn trong một hai vụ tới. Nhưng mà tới đây mà khi mà bà con xử lý các thuốc bảo vệ thực vật hoặc là thuốc trừ cỏ rồi uh, bón nhiều NPK quá nó làm chai đất hỏng đất thì mà nó vàng lá thì cái đấy là việc của bà con. Thì không thể nói là, là, là phân bón của chúng tôi được nhé, bởi vì phân bón nó chỉ có một thời gian nhất định thôi. Thế thì thế thì việc tới đây để tránh cái vàng lá ờ, nghẹt rễ này thì bà con nên thường xuyên ứng dụng cái phân Sinic này vào thì nó sẽ phục hồi được cái gì phục hồi bộ rễ bộ rễ nó ra nhiều rễ mới rất là nhiều rễ mới thì tăng cường hấp thu còn nó làm cho cái thân cây kẻ hóa đây này thưa các um, ban giám đốc này, ờ, trong ban giám đốc của mình đây này hôm trước chúng tôi đến đây nhìn, nhìn cái thân nó bóng cái thân nó đen ừ. nó khô thân này nó khô này thân này nó khô chứng tỏ bây giờ, nó khô và bóng rồi nhỉ bây giờ cây nó xanh trở lại nó nó như là kiểu cam tơ ừ. nó nó nó ra nó xanh trở lại thì cái da này nó non nó nó nó xanh trở lại như này nó tươi tốt như thế này nó mượt mà ống ả à, như này thì cái mau mạch của nó mắc mạch của nó tốt mắc mạch của nó tốt thì cộng với bộ rễ của nó khỏe khi dùng silic là kích thích rễ ra nhiều thì nó tăng cường hấp thu lên cái mắc mạch này nó dẫn thức ăn lên nuôi cây nuôi quả nuôi lá đẹp nuôi lá nuôi quả tốt thì chúng ta mới có những cái chùm cam như thế này đây đây mà nó không dụng đấy nhá đây này tôi lật lên cho tôi đấy lật lên cho các bạn xem này đấy nó rất đẹp như này đấy đây nó đẹp như này này đấy này mà ừ, quả cô chứ tôi hỏi cái cái cái cái cái phân này mà tưới vào quả nó có ngọt không tức là ừ, cháu muốn hỏi là sau khi phục hồi xong à. cái bằng lá rồi đúng rồi. không thì liệu cam có ngọt không hay lại nhạt ừ, hay lại nhạt vẹt đúng không vâng muốn hỏi câu đấy phải không vâng vâng câu hỏi này cũng rất là hay mà chắc chắn là nhiều người cũng đang muốn hỏi câu này đây thì cái phân xinic này nó rất hay ở chỗ là sau khi mà mình phục hồi được hết cái bằng lá nhạt dễ này cây tươi tốt quả sai mã đẹp như này rồi lá đẹp như này rồi thì nó lại giúp cho cái độ đường trong cam tốt hơn ngọt hơn vâng. độ đường trong cam cao hơn và đặc biệt là uh, cái này nó còn chống xốp sồ này cái phân silic này nó còn chống xốp sồ này nó còn uh, ví dụ như là những quả nó bị bung rơi à, ờ, xin hỏi chủ vườn ra đây chủ vườn có biết bung rơi không ạ nó chủ vườn làm cam quả. có biết là bung rơi không ạ có nứt nứt vỏ không phải là nứt vỏ nứt vỏ là một triệu chứng khác bung rơi có nghĩa là hay còn gọi là bã trầu có nghĩa là ví dụ như cái quả cam như thế này nhé thì nó có những cái tia tia tia tia như cái mắt võng ấy à nó lứt tia tia tia tia không nó có những cái tia tia nên này này tia tia tia tia nó như mắt võng ấy nó như gọi là cái bã trầu ấy bã trầu người ta ăn cứ đôm đôm đỏ đỏ đỏ đỏ đấy nó làm sần sần những cái sần cái cái cái đầu quả này này đấy đấy thì khi mà dùng cái phân xinic này nó hết cả những cái cái bung rươi cái gọi là hay là một số lơi thì gọi là bung rươi có lơi gọi là bã trầu có, có lơi là gọi là mắt võng thì nó hết tình trạng trên và nó sẽ tất cả nó đều mượt mà ống ả như thế này đây nó đều và nó chín đồng đều nó không có chỗ xanh chỗ chín này còn gọi là mốc xương đấy nó chín đồng đều và vỏ nó mỏng muối nó mọng và đặc biệt là độ đường của nó rất cao đấy rất là tốt như thế đẹp ừ, dạ. đấy à, em đi xuống à, vâng thưa ông Trần Văn Phóng à, à sau khi mà mình à, đã được à, đã phục hồi được cái vườn cam à, vàng lá à, nghiệp dễ bằng cái phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang cho đến ngày hôm nay sau 25 ngày thì ờ, ông cho biết là ông có hài lòng về sản phẩm phân bón Silic ờ, Tân Phát của chúng tôi không ạ? Vâng, qua cái giới thiệu của công ty thì đã cho chúng tôi dùng cái phân này thì chúng tôi cũng rất là hài lòng và mong muốn là trong cái thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với công ty để dùng cái phân bón của công ty để chăm sóc cho vườn cam càng ngày càng tốt hơn ừ. sang năm sẽ tốt hơn năm nay và đạt theo cái nguyện vọng của người nông dân chúng tôi. Vâng. Ông đã hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm của chúng vâng, tôi chúng tôi rất là tin tưởng vì có thấy cái hiệu quả nó rõ rất là rõ ràng. Rõ ràng. Vâng. vâng. Ông ờ, có thể là cho biết là uh, <coughs> họ tên địa chỉ và số điện thoại để mọi người khi người ta xử lý cam vàng lá người ta không biết thì người ta sẽ gọi ông thì ông có thể là tư vấn cho họ. Còn vâng, tôi thì tên là Trần Văn Phóng, địa chỉ tại ờ, thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại là 097 6960 109. Vâng càng rất chi là đẹp này tuyệt vời và đồng đều nhé ừ. ống quả đang chuẩn bị dụng mà phun phân xinic vào lại hết dụng luôn mà lại quả đẹp như này đây này vâng đây cái chùm này hôm nọ là là chúng tôi tưởng cái cây này tưởng nó là nó là hỏng rồi này thế mà dùng phân silic là là nó nó nó rõ rệt lại là quả đánh đúng quả là, là, là, là rất chi là đẹp đấy chín mã bóng vỏ móng tưởng dụng lại lại lại, là, lại giữ được là không được cái này đấy, nhưng mà dùng mà thực tế đâu là như thế này đây này vâng. đấy không phải bộ là nói không phải là nói sai mà nói phóng đại lên đâu các bạn nhé vâng. đây thưa đấy, bà Nguyễn Thanh Tuân à, là vứt đi 100% bà có thể là giới thiệu là về số điện thoại của công ty để mọi người có thể nhờ bà là tư vấn khi sử dụng phân bón Silic được không ạ? À, vâng, à, nếu như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 và hạn chế được cái cam vàng lá cho bà con thì tại sao bà con lại không dùng các bà con hãy thử nhé chúng ta hãy thử dùng ứng dụng trên 50 cây để thấy được rằng khi dùng phân xinic thì cái cam nó sẽ à, phục hồi được cái bộ rễ sau đó là phục hồi được cái hệ lá và nó sẽ giữ được cái quả nó chống dụng quả và nó làm cho cái mã óng đẹp như thế này và um, nếu như bà con thấy rằng video của chúng tôi hay thì hãy cho chúng tôi xin một like và chia sẻ video này tới mọi người thân để với mong muốn ước nguyện rằng cam của chúng ta không ai bị vàng lá nhặt dễ nữa và cam của chúng ta đều được xanh tươi trong mẫu mã đẹp để cam của Việt Nam xứng tầm cam ngon của thế giới và cuối cùng thì xin ờ, chào các bạn xin hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo